nắm giữ mọi khoảnh khắc bạn cười. Với tính năng nhận diện nụ cười Smile Shutter độc đáo, máy chụp ảnh Cybershot T70 và T200 của Sony